ý câu số 1. Giá trị của biểu thức P bằng 1 phần 3 tất cả mũ trừ 10 nhân với 27 mũ trừ 3 cộng với 0,2 tất cả mũ trừ 4 nhân với 25 mũ trừ 2 cộng với 128 mũ trừ 1 nhân 1 phần 2 tất cả mũ trừ 9 bằng P bằng những số nào chúng ta có 4 đáp án đây. Đan A là P bằng 1. Đan B là P bằng 8. Đan C là P bằng 4 và cuối cùng đan D là P bằng 2. Vậy thì đối với câu số 1 này, chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất làm theo cách trắc nghiệm đó là sử dụng máy tính bấm, đúng không? Chúng ta nhập tất cả các biểu thức, cả biểu thức này vào trong máy tính thì khi đó máy tính sẽ cho ra được kết quả P bằng bao nhiêu đó, được chưa? Tuy nhiên đối với cách đó thì các em sẽ không có kỹ năng biến đổi. Và việc học một cái số mới như ở đầu tiên thầy nói đó là số loga, các em muốn thành thạo nó thì các em phải có những cái kỹ năng biến đổi cơ bản. Và cái bài toán lũy thừa này là bài toán hỗ trợ chúng ta học cái số loga. Do đó chúng ta cần phải biến đổi tự luận để hình thành những cái kỹ năng biến đổi cơ bản nhất. Được chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết câu số 1 này theo cái phương pháp tự luận để các em nắm chắc hơn cái tư duy cũng như kỹ năng biến đổi một cái bài toán, một cái biểu thức bất kỳ. Được chưa? Chúng ta sẽ cùng giải quyết câu số 1 P bằng Thầy sẽ viết luôn nhé 1 <clears throat> phần 3 tất cả mũ trừ 10 Các em để ý Ở đây là 3 ở dưới mẫu mang Mang mũ là mũ 1 Thầy đẩy lên trên tử Đúng chưa? Thầy sẽ đẩy lên trên tử 1 phần 3 mũ tất cả mũ trừ 10 Thì cái 3 kia thầy đẩy lên trên tử sẽ thành 3 mũ trừ 1 Đúng không? Công thức của chúng ta là A mũ trừ N sẽ bằng 1 trên A mũ N. Thì tương tự như vậy, chúng ta cứ đẩy dưới mẫu lên trên tử thì thêm dấu trừ vào vào cái mũ của, của cái số đó. Được chưa? Tất cả mũ trừ 10 giữ nguyên đây. Tiếp theo, 27 tất cả mũ trừ 3. 27 là bằng 3 mũ 3 nhân với 3 mũ 3 tất cả mũ trừ 3.